đội buôn Hán triều thông thương Tây Dực Thương gia Người đưa của cải đến rồi Mau đi đi Có chuyện gì vậy Xảy ra chuyện gì vậy Có chuyện gì vậy Bắt bọn họ lại chạy mau Cứu mạng Phó tướng bắt hung nô một đồ Ai là sứ thần Tha mạng Đại nhân tha mạng Chúng tôi là đội buôn Không phải đoàn sứ giả Hán Triều Đô quý Phụng Sa đầu cú, tư lệ hiệu quý hạ thuộc tổng sự Quách Tuần, giả tư mã Ban Siêu, Thời kỳ Đông Hán Trung Quốc, Tây Hung Nô khống chế các nước Tây Dực, không ngừng gây rối xâm phạm chốt hiểm yếu dùng biên giới Bắc Bộ Hành Lang Hà Tây. Vĩnh Bình 16 năm 74 trước công nguyên, đô quý Phụng Sa đầu cố sau khi từ Thiên Sơn đại phá hô Diễm Dương của Hung Nô, Phụng chỉ phái tổng sự Quách Tuần và giả tư mã Ban Siêu đi xứ Tây Dực, liên hợp các nước Tây Dực, khôi phục con đường thương mại Tây Dực, chặt đứt cánh tay của Bắc Hung nu Bộ phim Đại Mạc Chiến Tướng Bang Siêu Lại xem nào, lại xem nào Giải hoa rất đẹp đây, giải hoa rất đẹp Nào cô nương đến đây xem đi Hay Hay Thêm một cái nữa đi Các ông đi qua các bà đi lại hãy nhìn qua bên này Nô lệ chỗ tôi là nhiều nhất Hơn nữa đều là nô lệ cao cấp Nhìn cơ thể bọn họ mà xem Nhìn nô lệ người hung nô chúng tôi bắt về được Ba tên này đều là nô bọc du lặc Mỗi tên một sâu rưỡi Rất rẻ Tôi cần hán nô Hán Nu Có Nhìn xem Hai tên Hán Nu này mạnh khỏe sáng rỏi năm sâu tiền ba sâu Thêm 10 con cừu ba sâu thêm 10 con cừu Còn không Còn nữa không Thuộc về ba Không ngờ thời thủ công đại hán ta ở nơi ban di này Lại lưu lạc thành nô lệ không bằng con vật Đi thôi Tư mã đại nhân Năm sâu tiền tôi muốn mua ba người Hán này Đừng gây chuyện Bà trả bao nhiêu tiền tôi trả hơn bà một sâu Tư bà đại nhân Tôi chắc chắn phải có được người Tư bà đại nhân anh cần gì làm vậy Vì đại nhân này Có một cô gái người Hán Hàng tốt tuyệt đỉnh có cần không Đưa lên Con gái quan lớn nước Hán tám sâu tiền Hoặc là 50 con cừu Tôi muốn Tôi muốn Từ mã đại nhân ạ à, Người đừng làm loạn Dùng tiền công nhà Việt Tư sẽ bị định tội Năm sau tiền giờ nãy là tiền lương tổng quân của tôi Nghe đây Nhiều nhất tôi vẫn còn 3 sao tiền Thêm cho một con lạc đà Tôi ra giá 8 sao tiền Thuộc về anh Được rồi Anh đừng nói nữa Đời đã Tôi thêm cho một cây bảo đao Một đầu Giá Được rồi Bội đao của Hu Diễm Dương hung đô Thiên Sơn Có đáng tám sâu không Đại nhân à Đại nhân không dám Không dám Cô gái người Hán này thuộc về ngài Mở ra Một đầu Dạ Để lạc đà lại Đưa cho ông ta ba sâu tiền Tuân lệnh Đại nhân chi tiền cho bọn họ Tuân lệnh Cảm ơn Không cần cảm ơn Đều là dân Đại Hán Sao lại lưu lạc thành nô lệ của Hung Nô Các người yên tâm Tây Dực chắc chắn sẽ khôi phục sự phồn vinh của con đường buôn bán chuyện này sẽ không xảy ra nữa Được rồi Mau chạy trốn đi Cảm ơn đại nhân Cảm ơn Ân nhân Lục Châu nguyện ý đi theo ngài Nếu ân nhân không chê Lục Châu sợ sẽ rơi vào tay kẻ xấu một lần nữa Đi theo ta Hành động hơn nay của Tư Mã Đại Nhân thực sự mất thể diện quan lại Sao ta cứ giúp người dân Đại Hán chúng ta Sao lại mất thể diện Cứ thì cũng được Sao còn đưa một người về Tư Mã Đại Nhân Lẽ nào anh không hiểu đạo lý Hồng Nhan quả thủy sao Hồng Nhan thì nhất định quả thủy sao Không chừng còn là tri à. kỷ còn xa thể thống gì Không sao ngờ được anh xuất thân con nhà quyền thế lễ nghĩa Cho nên dứt bút tòng quân Cô gái kia quả thực rất Sao có thể là quả được <laughs> Im miệng Đi nhanh lên <laughs> Phụ Dương Hoàng tử Thiện Thiện, Ha Tư Hai tên này được đưa từ Nam Quốc về Chỉ cần con thích, Du Thiện Thiện Đều là của con Nào, con trai, ngồi đây Dương hậu thiện thiện, mã tư nổ nhĩ. Bệ hạ, đoàn sứ giả nước Hán đến rồi. Bọn họ đến tổng cộng bao nhiêu người? Hơn 30 người. Người dẫn đầu từ giao chiến với người hung nô, còn có chiến lợi phẩm. Đám người này không dễ chơi đâu. Quốc dương bệ hạ Bệ hạ Sứ thần Hán Triều Không thể không gặp Nhưng mà Ta vẫn là quốc dương sao Ban đại nhân bảo tôi đưa cho cô mấy bộ quần áo Đại ca Xin hỏi đại ca Sưng hưu thế nào với ân nhân Đi nhanh như vậy là sao chứ Chú ý một chút Ngươi làm gì vậy làm cái gì vậy chứ 500 cương vàng 20 đuôi ngọc bích 50 đoạn tơ tầm 50 cuốn lụa là 20 gánh trà 100 đồ gốm sứ Ngoài ra Dương hậu bản triều còn tặng Dương hậu thiện thiện y nộ nhĩ Một đấu trân châu 50 kiện trang sức vàng Một đôi san hô Dương hậu Đợi đến khi liên minh với Hán Triều Nô tỳ có thể về nước Hán không? Xin mời quốc dương bệ hạ Thiện thiện Dương hậu bệ hạ vui vẻ nhận cho <laughs> Quách thượng sứ miễn lễ Bản dương cảm tạ Đại hoàng đế Hán Triều Đoàn sư giả nước Hán dạng dặm xa xôi Dứt giả rồi Khi hạ quan ra khỏi cung Thái phó đại nhân nói đã cùng bệ hạ bàn bạc điều kiện để Hán Triều và nước thiện thiện vĩnh viễn kết đồng minh. Thái phó đại nhân đã sắp xếp xong điều khoản. Xin mời quốc dương bệ hạ thiện thiện xem qua. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người tới? 36 người Đường đường là đế quốc Đại Hán Đến nước thiện thiện của ta ký hiệp ước đồng minh Mà chỉ đến dạng dạng 36 người Như vậy không phải là khí phách của nước lớn Quốc dương bệ hạ thiện thiện Người đang chê cười Đại Hán ta không có người sao Quá thượng sứ Quá thật nghĩ nhiều rồi Ý của bản dương là Thiện thị chúng ta chiến loạn liên miên Đặc biệt là Thiện du ưu lưu Phía bắc hung nô Luôn sình rập ngấp nghé như sói đói Nơi nguy hiểm như vậy Đoàn sư thần nước Hán 36 người còn có thể nghênh ngang như vậy Quả thật là anh hùng của nước Đại Hán Trung Nguyên đến tay giật của ta đều đi khó khăn Quá thượng sứ cũng đã dứt giả cả đường rồi Ta đã phái người chuẩn bị xong ở trạm dịch Rượu ngon dâng cho hoàng đế Hán Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút Quốc thư thì nhất định bản dương sẽ xem cẩn thận Bệ hạ Người làm như vậy Bảo tôi phải giải thích thế nào Cứ về trạm dịch nghỉ ngơi trước đi Được rồi Chuyện này Quách đại nhân Chúng ta cứ nghe sắp xếp của bệ hạ đi Tạm dừng đi nghỉ ngơi Quốc dương bệ hạ Dương hậu bệ hạ Chúng tôi cáo từ Tư mã đại nhân như vậy không được Tư mã đại nhân Thái độ của quốc dương thiện thiện thay đổi lớn Nhất định là bị hung nô uy hiếp Chúng ta nói gì cũng chẳng ít gì Tôi dám cá bây giờ đoàn sứ thần hung đô đã sớm đến rồi Hơn nữa số người và trang bị được nhiều hơn chúng ta Ông ta không dám đắc tội thiền du U Lưu Là dám đắc tội với thiên tử đại hán chúng ta Mặc dù hung đô chiếm vị trí soàn xỉn ở sa mạc phía Bắc Nhưng bọn họ là láng giềng Ông nhìn quốc dương thiện thiện đó do dự không dám quyết Cầm cờ không dám đặt xuống Chắc là nôn nóng Lời mời liên kết liên minh lớn đó Một ông du nhỏ bé tiện tiện Lê ba lê mê lật lọng với đại hán Tôi vẫn nghĩ không thông Trực tiếp tuyên chiến không phải xong rồi sao Bao lên chuyển nhà nào Chuyển hết đi cho ta Vì sao phải chuyển ra khỏi Đô Thành Ở Đô Thành quá bị động Không chừng Du Thiện Thiện bị hung nô sai khiến Sẽ ra tay với chúng ta Hắn dám Tôi cho hắn mượn 10 lá gan báo Quách đại nhân Ra khỏi Đô Thành thì sống chết của chúng ta Sẽ không liên quan đến vua Thiện Thiện nữa Đi Dương gia, đoàn sứ giả nước Hán vào thành rồi Nói linh tinh Một đồ đưa tin nói họ đã giết hết đoàn sứ giả nước Hán ở Trấn Khảm rồi Có thể tướng quân một đồ giết nhầm người rồi Đoàn sứ giả nước Hán đã gặp vua thiện thiện Hơn nữa, một người trong đoàn sứ giả nước Hán còn giữ bội kiếm của tiên sơn Hô Diễm Dương Người của đậu cố Phó tướng bắt Hung Nô Đồ Lý Dương gia giết bọn họ Đồ Lý Tìm được bọn họ Dân Đi Cái đó Mau chóng đưa nước cho khách đi Mau Dân Đặt ở đây, để đó đi Khách quan tôi đi lấy nước cho ngài ngay Được Tép siêu tráo trở bất thường Nói với triều đình thì như gấm như qua Chết mắt là lòng lan dạ sói Nhất định là thiền du hung nô Đã cho họ lợi ích lớn hơn Có phải chúng ta tặng ít lễ không Đại nhân Phòng của ngài đã sắp xếp xong rồi Quân đệ Cho ta ít rượu ngon thiện thiện Cả đường nhạt mồm nhạt miệng quá Cảm ơn thượng sứ Đợi đã Ngươi biết ta là sứ giả Hán Trước kia tôi làm phục vụ dịch quán Sau đó bị đuổi ra ngoài Tôi đã gặp nhiều đoàn sứ giả rồi Đoàn sứ giả hung nô ngủ ở chỗ nào Bên ngoài Tây Môn Kỵ binh của họ rất uy phong sao Đương nhiên 180 người Nhìn đã làm người ta khiếp sợ Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là dọa bọn họ Tốt nhất là dọa bọn họ về đô thành thiện thiện Đồ lý Biết gì sao trên khắp Thảo Nguyên chỉ có Hồ Ly Người bạn duy nhất của sói không Bởi vì Hồ Ly Khiến sói được gọi là kẻ địch của tất cả sinh linh trên Thảo Nguyên Giết mấy tên hán cẩu dễ như trở bàn tay Ta muốn để người thiện thiện giết sứ giả hán khiến bọn họ trở thành kẻ thù vĩnh viễn của người Hán. Đây mới là lễ vật tốt nhất chúng ta tặng cho Thiền Du. Dương gia vẫn là ngài lợi hại. Tác mãn không những ban tặng cho ngài thần đao vĩ đại, còn tặng cho ngài trí tuệ vĩ đại. Dương gia. Cũng không biết kỵ binh hung nô Lúc nào thì rời khỏi thiện thiện Bọn họ không phải đang đợi chúng ta chứ 36 đấu với 108 Một chọi 4 Không đúng Một chọi 5 Tình thế không hay Hiệp ước liên minh còn chưa định Cho dù trốn cũng không thể bàn giao được Bảo Du Thiện Thiện phái người bảo vệ chúng ta Quách đại nhân, ông Đông nóng hồ đồ rồi. Nếu như ông ta dám bảo vệ chúng ta đã sớm ký hiệp ước rồi, cần gì đợi tới bây giờ? Vậy thì thôi đi, đi về nước đi. Quách đại nhân, ông tạm nóng được không? Không xong rồi. Đại nhân, kỵ binh của hung đô bao vây toàn bộ rồi. Cái gì? Hôn nô đến rồi Cô gái Ở thiện thiện cô có chỗ đi không Hùng nô không biết đoàn sư già có con gái Cô nhanh trốn đi Tôi không có chỗ trốn Tôi tình nguyện đi cùng các ngài Cho tôi một cây kiếm Cầm lấy Một đầu Mau đưa cô gái vào trong phòng Dân đi theo tôi Đại nhân Ngài cũng mau đi vào đi Nào Giữ lấy nghe đây tiếng lại gần hệ phóng tên Không thể bắn trượt Dân Mau bắn tiễn Mau Súc Let's go! vào Mau lên Mau đi Mau vào đi Ban đại nhân Tư mã đại nhân đi vào đi Một đầu, ngươi mau nghĩ cách phá dòng dây Truyền tin về nhà cho ta Nói gần đây ta không về nhà được Ta là mệnh quan triều đình, thân ban hoàng lệnh Ngươi thì khác, đi lại tự do Khu đồ ngu tư tự ý bao dây đoàn sứ thần nước Hán Nên ngăn họ lại Bọn họ đánh nhau ở ngoại thành rồi Cho dù máu chảy thành sông Cũng không liên quan đến nước thiện thiện chúng ta Cứ để đoàn sứ giả Hán Tự sinh tự diệt đi Rút Bọn họ rút quân rồi Rút rồi Chưa chắc đã là điểm tốt Được rồi Chăm sóc người bị thương Kiểm kê số người Bao Ba người hy sinh bốn người bị thương nặng Hoàn cảnh của chúng ta không tốt Hạm trưởng thu dọn hành lý đi nhanh Đợi đã Sợ là có bảy Là bảy cũng phải đi Như vậy đi Tôi đưa người ở phía trước Quách đại nhân và ban đại nhân ở giữa Thập trưởng người ở phía sau Dân Đi 200 năm nay Người đi sứ Tây giật chính chết một sống Lần này coi như ta được lĩnh giáo rồi Dương gia, dạo này có tốt không? <laughs> Không tốt Đoàn sứ giả Hán tùy ý hoạt động trong thành thiện thiện Các ngươi đã phá hoại tình bạn của thiện thiện với hung nô Hơn 100 năm rồi Sứ giả Hán thường xuyên ẩn hiện ở thiện thiện A Dĩ Tư Lan Các ngươi không thể Cứ dao động qua lại giữa người Hán và hung nô như vậy được Bản Dương đồng ý giúp các ngươi một tay Để vua thiện thiện có cơ hội đến bờ Hoàng Hà chăn thả Ý ngươi thế nào Báo Dương gia Theo sự căn dặn của ngài Chúng tôi chặn kín tất cả mọi con đường thông về Trung Nguyên Biết rồi Xin truyền lại với vua thiện thiện Các người đến dịch trạm bắt hết sư giả hắn lại Sau đó kéo đến ngoài cung Giết bọn họ trước mặt dân chúng Như vậy Phung Đu mãi mãi là anh em của Thiện Thiện Dương gia Đoàn sư giả Hán chưa chết Vậy người tôi giết là ai Cái đồ ngu nhà ngươi Con chó mù này Ngay cả cừu và thỏ cũng không phân biệt được Cứ còn mặt mũi hỏi ta Nói với Du Thiện Thiện Ta hy vọng Trước khi mặt trời xuống núi ngày mai Các ngươi phải đem đầu đoàn sứ giả Hán Giao cho ta Đại nhân Phải xuất phát rồi Xuất phát cái rắm Đi đâu chứ Cô gái xin lượng thứ Phiền lòng Nên lời nói không hay Đại nhân giúp tôi chuột thân Lục Châu đi theo đại nhân chính là nô tỳ Bị mắng cũng là đương nhiên Sớm biết như vậy Đã không đưa cô theo Tôi nghe họ nói Gọi đại nhân là ban phó sứ Ta họ ban, tên siêu Tự trọng thăng Người Bình Lăng phù phong quan trung Ở dưới trướng của đô quý đậu cố Làm giả tư mã Gia phụ ban bưu, gia huynh ban cố muội muội ban chiêu Đều là sứ quan Chỉ duy nhất ta Tung hoành ở sa mạc phía Bắc lập chí theo quân đội Đại nhân không cần nói nhiều Có thể cứu Lục Châu Đương nhiên có thể cứu đoàn sứ giả anh hùng là thiên mệnh Đừng có người xem tướng cho ta Nói tráng ta như chim yến, cổ như mảnh hổ Loài bay lượn, loài ăn thịt Là tướng được phong chức phong quyền Lục Châu không hiểu Nhưng biết không phải lời nói bừa Được rồi Nhẹ nhõm hơn nhiều rồi Ở đây nhẹ nhõm hơn rồi Nhẹ nhõm rồi Có phải không sợ nữa không Sợ thì vẫn sợ chỉ là không loạn nữa Cảm ơn cô gái Mau lên Đã chuẩn bị đủ sơm cỏ rồi Đồ không dùng đến đều dứt rồi Ban phó sứ đâu Bị dọa ngốc rồi Đang ôm cô gái nhỏ khóc lóc đấy Ai đó Dừng tay Địch lớn trước mắt không được tự làm loạn quân mình Ngươi đợi đấy cho ta Nào nào nào Đừng có mà dụng về khi qua đó đi Được Đừng để bình rượu bị dở Bên kia Nhanh lên đi Đây người này là ai Thương dân nước Hán Đại nhân Tôi là người của đội buôn Quang Trung Họ Lưu tên Hậu Chúng tôi ở trấn khảm Bị đám người hung nô truy sát Vậy ngươi Làm sao thoát được dưới lưỡi dao của đám hung nô đấy Nín thở Nín thở giả chết quân đệ anh mất máu nhiều quá E là bọn tôi không cách nào cứu được anh Đừng đừng đừng Đại nhân Máu trên người tôi tất cả đều là máu của người khác Đúng rồi Chúng ta đã không thoát nổi nữa Tất cả đường về nước Hán đều đã bị đám hung nô chặn hết rồi Tư mã đại nhân Tư mã đại nhân Ngài có dự kế gì không Đường quay về đều đã bị chặn rồi Vậy thì thực sự không còn cơ hội thoát thân nữa Chẳng lẽ Chúng ta liền ở đây chờ chết Đợi chết cũng là thượng sách Ta đã nói từ trước rồi Đoàn sứ thần nước Hán bị giết hại ở ngoài kinh đô Nước thiện thiện sẽ không quan tâm Nhưng nếu như ở trong kinh đô của nước thiện thiện Trong trạm dịch quốc doanh mà bị sát hại Vậy thì họ khó mà thoát khỏi trách nhiệm Để chúng ta chết rồi Người sau lại đến ký hiệp ước Thì quả thật là không còn chướng ngại gì Dựa vào đâu Cam Anh tôi thể chết Nếu chết thì phải chết trên chiến trường Sao có thể chết u nhục như vậy được Ban đại nhân Cậu thật nhẫn tâm Quách tuần tôi nói thẳng Quả thực không đồng ý hy sinh như vậy Tôi thấy Ông ta cũng không dám Tôi thấy bàn tử nói đúng Giả lại Ban đại nhân ngài cũng không có quyền quyết định sống chết của chúng tôi Các anh em Có phải không Phải Chúng ta không thể chết ở đây Đúng không thể chết ở đây Tôi phải về nhà Phải về nhà Chúng tôi không thể chết ở đây Phải về nhà Chúng tôi không thể chết ở đây Hán triều ở xa Hung đô sát gần Bệ hạ Chúng ta cứ giết sứ thần nước Hán trước vượt qua cửa ải này đi Bệ hạ Giết sứ thần nước Hán Hán triều sẽ điều binh Không giết sứ thần nước Hán Con chúng ta cũng không về được Bệ hạ Bọn chúng bắt cóc Ha Tư không phải để giết nó Trước mắt Thiếp cảm thấy chắc hẳn nó sẽ không sao Chúng ta giết sứ thần nước Hán Thì sẽ bị buộc lên chiến xa của hung nô Mãi mãi bị bọn chúng nô dịch đời đời không thể chuyển mình. Con đường thương mại của Tây Dược hơn 100 năm trước ban cho thiện thiện vinh hoa phú quý. Đó mới là thứ chúng ta nên có. Người hung Đô tự mình chặn đường, nếu như sứ thần nước Hán trốn thoát, thì không liên quan gì đến thiện thị chúng ta. Vậy, còn cách trốn thoát không? Đương nhiên. Đường mòn gặp ghềnh, sườn sầm um tùm, dòng dèo xa xôi, như có thể về đến Hán Triều. Tốt, tốt. Ngựa và lạc đà đều không đi được. Cho nên, bên ngoài sườn rậm, Điện Hạ đã chuẩn bị ngựa ô cho các vị. Từ đường mòn xuyên qua Sơn Lâm là có thể nhìn thấy. Cảm ơn đại ơn của Dương Hậu, nhất định Tài Hạ sẽ bẩm báo sự thật lên Thánh Thượng. Dương Hậu có thể chăm sóc giùm bốn người bị thương nặng của chúng tôi không? đều là quân lính của nước Hán không thể để lại nơi này. Dẫn theo họ chúng tôi không thể ra khỏi sừng rậm được. Chuyện này... Được. Cứ giao cho ta. Xin mời. Tốt quá, lần này được cứu rồi. Ban đại nhân, nữ nô xinh đẹp, có mùi vị thế nào? Tôi không ăn thịt người Chưa thử Thật ngại quá <laughs> à, Mà mùi hỏi ai nhỉ Tư Lan đại nhân Sứ thần của Hung Nô Suốt cuộc là người như thế nào <laughs> Tả Đô Dương hô đồ ngô tư Ông ta ăn thịt người đấy <laughs> các anh em Dưỡng thương cho tốt Để chúng tôi quay lại cứu các cậu Nhiều lời làm gì Đi Tôi đưa các cậu đi Mang tử mau chóng mang rượu về đây Đây là thứ dân cho thánh thượng Cái gì cũng có thể không mang Nhưng nhất định phải mang rượu theo Dân Không được mang Không được mang rượu đi Người cần phải mang đi Cho dù phụ mẫu huynh đệ cũng không thể Ngươi thử xem Nghe đây Ngươi bị thương ta cũng để ngươi lại Ta bị thương ngươi cũng phải để ta lại Có biết chưa Đại nhân Ngài nói phải giữ lời Đến khi đó Nhất định phải đến đón chúng tôi Yeah! Ah! À! Cái gì? Chạy rồi Một tiếng trước Trong rừng có một con đường mòn Có thể thông qua hẻm núi về nước Hán Thời gian cấp bách Binh sĩ thiện thiện yếu ớt Không đuổi kịp Thông minh Hai bên đều không muốn đắc tội Đây là muốn khiến chúng ta xích mích với đoàn sứ giả nước Hán mà Nghe đây Nếu như các ngươi không lấy được đầu của sứ giả nước Hán Vậy chúng ta sẽ lấy đầu của tiểu dương tử các ngươi Có hiểu chưa Cút đi Đau Mục đồ Đường sừng ngươi có quen không Chạy qua ngàn dặn lần rồi Tôi dẫn kỵ binh từ đường lớn giết chúng ở đầu khe núi Được Đồ lý ngươi chọn 30 dũng sĩ đuổi theo phía sau. Hai người ngươi và một đồ, đánh kẹp hai phía đông tây, nhất định phải bắt bọn chúng về. Nhớ kỹ các ngươi phải giao cho người thiện thiện, để người thiện thiện cắt đầu chúng. Có hiểu chưa? Đâu? Dương gia. Đại nhân cẩn thận. Chúng ta đi bao xa rồi? Chưa đến 20 dặm. Đại nhân, dừng. Sao vậy? Quách đại nhân mệt rồi Không thể nghĩ được Ông thôi đi Cho dù có quân đuổi theo Được đến nơi thì trời cũng sáng rồi Đại nhân Như vậy đi Sừng cây phía trước là điểm cuối rồi Tôi đưa mấy anh em đuổi theo tìm ngựa Mau đi tìm Mau đi tìm đi Mấy người các ngươi theo ta Mau Cậu không sao chứ Cho dù tôi chết Cũng phải đuổi kịp các ngài Đại nhân Đại nhân à đội buôn của chúng tôi 39 người tất cả đều chết hết Tôi không thể chết ở đây Ngài phải bảo vệ mạng sống của tôi đại nhân à. Mau tỉnh dậy Sao vậy tư mã đại nhân Có quân đuổi theo hơn nữa còn cưỡi ngựa Không phải chỗ này không cưỡi ngựa được sao Đường lớn chắc hẳn không xa Dương hậu lừa chúng ta rồi Thập tử Lập tức phái người tìm cam anh Bảo hắn đưa người đi về phía đông đón chúng ta Dân đi bao Nhìn kỹ xung quanh Kiểm tra cẩn thận Bên đó Chỗ này Bên này không có hắn cẩu. Qua bên kia xem thử Dân Chỗ này cũng không có hán cậu Đi vào rừng cây xem xem Đi mau Xúc Xúc mau vô thiết luật Người đến đầu khe núi Tìm một đầu tướng quân Hán cậu ở đây Dân Đại nhân Đại nhân Sợ rằng người hung đô sắp đuổi đến nơi rồi Một đầu Người bảo vệ Lục Châu Chạy mau Bàn tử Người bảo vệ quách đại nhân Và thương binh chạy mau Người khác ở lại Đi Đại nhân à Mau Đại nhân Mau đi đi Tản xa Cung tiến thủ chuẩn bị Toàn thể phòng bị tiện Rút mau Đi Bác đại nhân Đừng nghỉ ở đây Mau đi thôi Mau Để lấy cho ta Đi Mau không sao Đi giúp đỡ xem Từ từ từ từ nào Ngựa đâu Căn bản không có ngựa Đám chó lừa bịp này lừa chúng ta rồi Toi rồi Cố gắng lên Từ từ thôi Dương Hậu quả như lừa chúng ta rồi Bên ngoài sườn cây là một đầu hẻm núi Bên trong còn có một đội kỵ binh hung nô Không đợi chúng ta đi ra Sợ là chúng đã đuổi và giết Đi, đi mau Đúng, không có ngựa thì đi đâu Về Hán Triều Dùng chân đi về Cam Anh Còn bao nhiêu người Tôi có hai mươi mấy người Được Chúng ta mai phục ở gần đây Ông Bàn tử Người đưa quách đại nhân Lục Châu và cả Lưu Hậu rút về rừng cây đi Đây là đi tìm chết sao ban siêu ông làm gì vậy Chẳng qua ông chỉ là một phó sứ Quách đại nhân mới là chính sứ Không đến lượt ông ra lệnh người cầm bị cho ta Ngươi chỉ là một tên đô tài Bà đến việc nói chuyện càng không đến lượt ngươi Cam Anh Ngươi là trưởng đội thị vậy Ba đại nhân Ông nhìn xem Chỗ tôi tất cả cũng có hơn 20 người Còn có 5-6 người bị thương Quân đuổi theo ít nhất có 40 Đội nào cũng lính khỏe ngựa mạnh Đánh kiểu gì Nghe rõ cho ta Đầu hàng là chết Chạy cũng là chết Đánh cũng là chết Các ngươi tự mình chọn Bệ hạ Dương tự trở về rồi sao Điều khoản không thay đổi Người Hung Nô sẽ không bỏ qua cho người Hán Trước mặt người Hung Nô Chém sứ thần Hán Thần đã hiểu Báo Tướng quân Hán cẩu một nơi không xa nơi này Vậy sao ngươi không bắt chúng lại Vì, vì mấy chúng tôi chạy ra rồi Thôi rồi, tôi rồi, tôi rồi Phải chết ở đây rồi Không phải thành cô hồn giả quỷ sao Câm miệng Ta không thể chết ai Di Đà Phật ta không thể chết Nhà ta có mẹ già 70 Còn có con thơ chưa đủ tháng Ta không thể chết Ta không thể chết Ta thực sự không thể chết Ta không thể chết Người im lặng một chút đi Thả ta ra ta không thể chết Câm miệng Ta thực sự không thể chết Im miệng Tên khốn này sợ đến điên rồi Không phải tôi giết anh ta rồi chứ Không sao đâu Giết hắn rồi mới tốt ấy Trói lại đi đuổi theo quan đại nhân Giết hết rồi Cam Anh Một đầu đưa mấy người đến đầu khe núi Nhớ rõ Nhất định phải cướp người của chúng Đại nhân Chúng ta còn đi về phía trước không Lập tức chôn thi thể Đừng để lại dấu vết Võ sĩ hung nô Chết ở thiện thiện Chúng ta không giải thích rõ được Dân Tránh ra, tránh ra nào Tránh ra đi, tránh ra nào Tránh ra đi qua Dương gia Phạm là mấy người có nhan sắc ở tiện thiện Đều bị chúng tôi bắt về cho ngài Nói láo Dư gia tôi không nói láo Không tin ngài sang ngoài đường xem Còn ai đẹp hơn họ không Dương hậu thiện thiện nhan sắc như hoa Lẽ nào ngươi chưa nhìn thấy sao Dương gia Nhưng đó Đó là dương hậu Dương hậu Dương hậu thì không phải phụ nữ sao Vậy được dương gia ngài đợi đó Tôi đi tìm người đi cướp bà ta về Không cần Rượu ngon không sợ uống đêm một đồ đã về chưa? Vẫn chưa Ngài yên tâm Mấy tên hán ẻo lạ đó còn không đủ cho một đầu xỉa răng Nó không chừng tên tiểu tử này có lẽ đã gặp người đẹp nào đó rồi Để lại hai người này cho ta Những người khác Chia cho các anh em Cảm ơn Dương Gia Cảm ơn Dương Gia Đại nhân để mặt họ hướng về phía đông Dân Cũng may vết thương đông Không thương đến xương cốt Bôi thuốc lên, nhịn một chút nhé Chắc chắn một ngày là khép miệng rồi Phải nhờ Lục Châu cô nương rồi Nơi này cách nước Hán bao xa nữa Ít thì ngàn dặm Chúng ta có ngựa rồi Ngày mai trời vừa sáng Ngựa khỏe dùng roi Nỗi nhớ nhà canh cánh Quách đại nhân Không biết Chúng ta không về nước Hán được không Không về nước Hán Đi đâu Thiện thiện Nhổ vào Cậu đi chết đi Ban siêu này Cậu là tên điên nhất thiên hạ này đấy Quách đại nhân Chúng ta rời khỏi Đại Hán Đi dặn dặm tới đây là vì cái gì Sự việc biến quá khôn lường Tôi còn có thể làm gì Bây giờ không gì gì nữa Chỉ được sống thôi Về nước Hán ít nhất còn một ngàn dặm Không lương thực, không nước, không rơm cỏ Người hung nô đuổi theo phía sau Chúng ta có hy vọng sống sót không Trốn được một bước tính một bước Đã như vậy Không bằng chúng ta quay ngựa Hoàn thành sứ mệnh Cậu vẫn muốn hy sinh sao Không muốn Tôi chỉ muốn Giết đoàn sứ thần hung nô Chúng ta vừa chết vừa bị thương gần một nửa rồi Người cầm được kiếm cũng chỉ còn vài người Người hung nô cũng chết và bị thương không ít Trốn chúng ta ngoài sáng Chúng trong tối Quay lại đánh úp bất ngờ Thì ta tối Chúng sáng Người điên nói nhảm Cam Anh Người thấy thế nào Tôi cảm thấy Dẫn lên trốn đi Có thể trốn đến đâu Thì tính đến đó bảy mươi người hung Đô chết rồi Sứ thần hắn thì sao Không rõ đi đâu Toi rồi toi rồi Ha Tư không về được nữa rồi Bọn chúng sẽ không làm gì dương tử Không phải con bà đẻ ra Bà nói nhẹ nhàng lắm vâng. Dương hậu Nếu như là như vậy Vậy tôi há không phải vĩnh viễn không về được nước Hán sao Điều này không đến được ngươi lo lắng Đương nhiên ta có cách của mình Các người nói Suốt cuộc người thiện thiện muốn liên minh với ai Đương nhiên là đại hán rồi Người hung nô cướp bóc tàn bạo Sao người thiện thiện có thể theo họ chứ Cho nên Người thiện thiện cũng muốn để chúng ta dạ, vâng giết hung nô Giúp họ sống cuộc sống phồn vinh thịnh vượng Đúng không Nhưng bọn họ không dám ký hiệp ước với chúng ta Chúng ta giết chết đám hung nô đương nhiên họ sẽ dám Diễn cảnh tươi đẹp của con đường buôn bán tay dược đã ở trước mắt Cậu im miệng đi Bái kiến Dương hậu bệ hạ Dương gia hô đồ Xin ông trả Dương tử Ha Tư cho tôi Tôi vẫn chưa nhìn thấy đầu của sứ thần nước Hán mà Sứ thần nước Hán chạy rồi Chạy rồi <laughs> Chạy rồi Thì đi đuổi theo Dương gia Xin ông Hãy thả ờ, Dương Tử đi Tôi ở ờ, lại làm con tin Đại nhân Ban đại nhân tìm ngài Dùng lực một chút đi Cam đại nhân Nam tử hán đại trường phu Vợ con hưởng đặc quyền Tạo phúc cho đời sau Mới không thể với thế gian Trư Khiên Tô Vũ Thừa Quệ Những người này đều đi khỏi Tây Dực Tôi dám chắc Qua 3.000 năm nữa Bọn họ nhất định là nhân vật ai cũng biết hai mươi đấu với một trăm Ông cảm thấy có thể không? Ông sai rồi Chúng ta đã giết nhiều người hung nô như vậy Chắc chắn bọn họ sẽ chia quân đi tìm Chúng ta nhân cơ hội tập kích doanh trại của họ Vậy nên không phải 20 đối với 100 Mà là 20 với 50 Chỉ cần chúng ta giết được sứ thần hung nô Vậy thì Du Thiện Thiện chắc chắn đứng về phía chúng ta Không vào hang hổ Sao bắt được hổ con Nếu như chúng ta thành công Vậy con đường buôn bán tay giật của Đại Hán sẽ hưng thịnh tay giật, Chúng ta sẽ lưu danh muôn đời Con cháu đời sau chúng ta đều có vinh hoa phú quý hưởng không hết Vậy ông có thể thuyết phục Quách Đại Nhân không? Quách Đại Nhân là Quách Từ khi ăn sữa đến hiện tại ông ta chưa sợ qua kiếm Bảo mấy liều mạng với 50 người Ông nghĩ cũng đừng nghĩ Chúng ta không nói với ông ấy Cam Đại Nhân anh Minh Quách Đại Nhân không biết đường Chúng ta tùy tiện chỉ một hướng Nói là thành Lạc Dương Ông ấy đều sẽ tin Cam Mũ nhận nhiều ơn huệ của Quách gia Lừa dối Quách đại nhân như vậy Thực sự lòng không nỡ. Ông là đang giúp ông ấy Quách đại nhân là mệnh quan triều đình Mà làm gì không ra gì Triều đình chắc chắn trách tội Một khi chúng ta thành công Quách đại nhân vẫn có thể hưởng danh của chúng ta Cam Mũ nguyện nghe ban đại nhân sắp xếp Gàn chết không từ Tôi đi theo cam đại nhân Tốt <laughs> Phụ Dương Phụ Dương à con về rồi Phụ Dương con trai Con trai con về rồi Tốt quá rồi Phụ Dương Con về rồi tốt quá Phụ Dương Dương Hậu Dương Hậu ở lại đoàn sứ thần hung đô làm con tin Cái gì Bao triệu tập quân đội, bao dây doanh trại hung nô Xin bệ hạ bình tĩnh không thể được Chúng cả gan bắt Dương Hậu, có gì không thể được Chúng ta đắc tội với người Hán rồi Nếu đắc tội thêm với người hung nô thì chúng ta còn được sống không Giả lại bây giờ Dương Hậu đang ở trong tay bọn họ Nhớ đâu bọn họ trở mặt thì chúng ta Được rồi, đừng nói nữa, tức chết được Đại dân Chúng ta Chúng ta đi đâu đây về nước Hán Nước Hán Đường này không đúng Tiểu tử Khỏe rồi có phải không Khỏe Khỏe rồi đại nhân Không sao Tên khốn mọc đồ này Đến giờ vẫn chưa có tin gì Hắn đang làm gì đấy Dương gia Tôi đưa người đi giúp hắn Chúng ta bây giờ đơn độc ở sâu trong nước khác Binh lực không thể phân tán thêm nữa Bây giờ ngươi đi diện kiến du thiện thiện Bảo ông ta hạn trong vòng một ngày Phải tìm cho được một đồ Tiêu diệt sứ giả nước Hán Nếu không Ta sẽ xin thiện du Tắm máu thiện thiện Ta còn muốn kết hôn với Dương Hậu thiện thiện Dân Bà ca Cái bút nước này Cút Đây hình như không phải đường về nước Hán Lăn về đây Sao vậy bàn ca Vừa nãy người nói gì Tôi nói này bàn ca Ban Sư và mọc đầu muốn hại chết chúng ta đấy Cút đi cút đi Nhất định phải ra tay trước chiếm ưu thế Ta không giết chết ngươi Ngươi sẽ giết chết chúng ta Những sự ngon này đổ hết rồi Quả thật đáng tiếc Đi theo nhanh Đây là mùi gì Chính là mùi khó ngửi này Nước này không bình thường Châm lên là cháy Hơn nữa còn cháy nhanh hơn dầu trẩu Sao ngươi biết Trước đây ba đại nhân từng nói Trong sử sách cũng có ghi chép Được Mây đen giăng trời Chớp mắt cũng đã dở trời rồi Cũng không biết Khi nào chúng ta có thể trở về nước Hán Nếu như chúng ta chết ở đây Tôi và cậu cũng coi như anh em Không chết được đâu <laughs> Sẽ không chết Cảm thấy thế nào rồi Chịu một chút đi Các người yên tâm Tôi nhất định sẽ giúp các người về Cẩn thận Quách đại nhân Ngươi đang làm gì vậy Đây là đường về nước Hán sau Có quân đuổi theo Nếu như về mặt đường cũ Ba siêu Cậu cấu kết thung đô bán đứng triều đình Gan cậu lớn lắm Quách đại nhân Ông hãm hại tôi sao Cô ta từng là nô tỳ của hung đô Cậu không dám phủ nhận đúng không Cậu làm mệnh quan triều đình Mà tham mê nữ sắc Bắn đứng triều đình tội không thể tha Ông dựa vào đâu mà nói quẻ là gian tế Có người nhìn thấy cô ta từng ở bên người hung đô rồi Là hắn nói đúng không Là tôi nói đó Nửa năm trước ở Du Lạc tôi nhìn thấy cô ta ở bên cạnh người hung nô Đại nhân Người nhà tôi chỉ làm ăn buôn bán với người Du Lạc Đại nhân Bỏ tay xa. Ngoan ngoãn một chút Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận ngươi ở du lạc, Bán đứng nhà Hán làm phản đồ Tôi không phải phản đồ Trước giờ tôi chưa từng bán đứng nhà Hán Đại nhân trói hai người bọn họ Đại nhân giết họ Để tránh bọn họ mê hoặc lòng người Ngươi dám Ta xem ngươi giải thích thế nào với cố đại nhân Đại nhân Chúng sẽ hại chết chúng ta Đại nhân Tối nay họ sẽ không thực sự chung sống chúng ta chứ Bỏ đi Có thể cùng xuống suối vàng cùng đại nhân Cũng coi như đúng tâm nguyện của Lục Châu Đừng sợ mà Ta cá là họ không dám đâu Yên tâm đi Ta nhất định đưa cô về nhà Không còn nhà nữa rồi Phụ mẫu huynh muội đều bị người hung nô giết hại rồi Nếu như chúng ta ra ngoài Cô sẽ đi đâu Đi theo đại nhân Làm tỳ làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện Vì sao phải làm như vậy Ta lại chưa có vợ Lục Châu không dám yêu cầu xa xôi như vậy Đại nhân Tôi có thể cắn đứt dây thừng của ngài Bàn tử ba đại nhân đâu Chết rồi Khoa siêu mua đồ tạo phản Ngươi biết không Đây là đường đi hung nô Không phải đường về nhà Hán Tên họ ban muốn đưa chúng ta đi đầu hàng hung nô Đại nhân Không phải đi hung nô Là đi thiện thiện Ngươi câm miệng Cam Anh Quách gia chúng ta đối đãi với ngươi không tệ Ngươi làm vậy với ta Các anh em Ba siêu mưu phản đã bị ta xử lý rồi Các ngươi đừng bị hắn mê hoặc Ban đại nhân giúp chỉ không mưu phản Ông ấy muốn đưa chúng ta trở lại thiện thiện Giết đám người hung nô Cho nước thiện thiện ký hiệp ước Lục Châu là gian tế Ba sư bị cô ta quyến rũ Đã đầu quân cho địch phản quốc rồi Ngươi đừng mê muội tỉnh ngộ Đại nhân Ông làm như vậy sẽ hối hận Cam Anh Bắt một đầu lại trừng phạt ngay tại chỗ Đại nhân Theo luật Đông Hán Kẻ vi phạm quân lệnh Giết không luận tội Dừng tay Ta muốn quay lại thiện thiện liều mạng với hung đô Thắng Thì ký hiệp ước với thiện thiện Bại Thì vui sát ở Tây Dực Các ngươi tự mình chọn Đi theo ta hay đi theo quách đại nhân Nơi này cách Đại Hán Còn một ngàn dặm hơn nữa phần lớn đều là sa mạc Tôi Đi theo ban đại nhân Trong ngựa cẩn thận Động tác nhanh nhẹn lên Mọi người cố lên một chút Từ từ thôi Đặt nhẹ xuống Mong là đừng giống Trư Khiên Tô Vũ Bị dây nhốt ở ngoài mười mấy năm Không xong rồi, cháy rồi Cháy rồi Đông Một đồng Cậu không sao chứ Một đồng này Có chút khí khái đàn ông Con đồ rắn Thùng gỗ sẽ không tự bốc cháy Chắc chắn có người cố ý châm lửa Thả cô ấy ra Trước khi cháy có người nhìn thấy cô ta đến chỗ này Tôi không có Ai nhìn thấy cô ta qua bên này Tôi Ngươi nhìn thấy cô ta châm lửa Vậy thì không có Nhưng cô ta vừa qua đây thì lửa đã bùng lên Đại nhân Tôi không đi qua bên này Hắn ta nói dối Tôi không châm lửa Trói cô ta lại Đại nhân Đại nhân Ông không đoán đúng Người hung đô căn bản không chia ra Người của bọn chúng Tất cả đều ở đó Một trăm người đang ngủ Chẳng khác gì người chết Bàn tử Người đi giúp đón ban đại nhân Ta đi dọn cứu binh Dân Đại dân nhà ta bảo ta qua đây giúp ông Đại dân nhà các ngươi đâu chị nói đi dọn cứu binh Người đó xem Có thể thiêu chết nhiều người như vậy Như vậy thì có gì khó Đợi ông đây thâm nhập vào doanh trại của hung nô Giết hết đám người đang ngủ Không cần dùng đến người phóng quả Vậy tôi đi cùng với cậu Ông khinh công kém quá Làm đám người hung nô tỉnh dậy thì phiền Tôi đi cùng cậu Đừng có cản trở ông đây Cam Anh một khi chúng ta bị lộ Thì lập tức phóng quả Được Sao lại là bà Chẳng trách các người bác đứng bọn tôi Hóa ra bà là người hung đô Tôi không phải Người hung đô bắt tôi làm con tin Ép thiện thiện giết đoàn sứ thần người Hán Phá hoại hoàn toàn quan hệ thiện Hán Người đưa ra chủ ý này là ai Nhĩ Tư Lan Tôi nghĩ Anh ta là Ý đồ của anh ta là để các anh Và người hung đô Tự giết lẫn nhau Bà mặc quần áo cẩn thận đi Cho dù bên ngoài có âm thanh gì cũng không được manh động Đêm nay bọn tôi phải tiêu diệt người hung nô Nhà hắn phái quân đi rồi Đúng, đại quân đến rồi Bà tuyệt đối đừng ra ngoài Ai đấy Có thích khách Có thích khách Họ bại lộ rồi Chuẩn bị phóng tên Châm lửa nhẵn đâu Bao Giết người đến đúng lúc lắm Ta muốn lấy đầu của ngươi Để đổi lấy dương hậu Là dương hậu của các ngươi lừa dối bắn đứng bọn tôi trước Bây giờ bọn tôi không bằng sống chết đi giết đám hung nô Ông thì bỏ đá xuống giếng Thật là ông vua thiện thiện dốt nát Được thôi Lấy đầu của ta đi giao cho đám hung nô Ta xem ngươi đổi được yên bình phồn vinh Hay là giết chóc nô dịch Dương Hậu không phải người như vậy Các ngươi hiểu lầm Dương Hậu rồi Bớt nhiều lời Nếu như ban sư tiêu diệt đoàn sứ thần hung Nu, Ông sẽ thế nào Nói Bỏ đao xuống Chà! Đại nhân Đừng đi Một đầu báo tôi bảo vệ cô Bàn tử Bàn tử Bàn tử à Bàn đại nhân cẩn thận Ta muốn giết chết ngươi và Lục Châu Các ngươi không cho ta về nước Hán Ta giết chết ngươi Ta giết chết ngươi Một đầu Một đầu Một đầu Ba đại nhân Lục Châu bị qua Tôi đã cứu cô ấy xa rồi Mau Đuổi theo hô đồ Người phụ nữ đó là ai Nếu người nói người không quen ả Thì bây giờ ta giết chết ả Người muốn thế nào Ta muốn về thảo nguyên của ta Xuống ngựa Nhanh dạ. lên biết ngươi là người của đậu cú Ngươi có bản lĩnh gì Đến đi

A à, dĩ Tư Lan đại nhân Ông không thể ngờ chúng tôi đều đã giết hết đám người hung đô đúng chứ Ba vâng đại nhân Hiệp ước giữa chúng ta Có thể ký luôn hôm nay Đa tạ bệ hạ Dương hậu bệ hạ Thương binh của tôi thế nào rồi Yên tâm đi Tôi sẽ đưa họ đến trạm dịch Đa tạ Bác đại nhân Bác đại nhân à Bác đại nhân Tháng Vĩnh Bình năm thứ 16, Sứ thần Ban Siêu không phụ sứ mệnh đã ký kết hiệp ước liên minh với Thiện Thiện, khơi thông trạm đầu tiên của con đường buôn bán với Tây Nhật trước kia. Từ đó, trong 31 năm, Ban Siêu với tư cách là sứ thần nước Hán liên tục ký hiệp ước liên minh với hơn 50 quốc gia Tây Nhật. Vĩnh Nguyên năm thứ 12, Ban Siêu lớn tuổi về nước. Không lâu sau thì đổ bệnh mất mai táng ở trên núi Mang, Lạc Dương, hưởng thọ 71 tuổi.